Xin chào các bạn, hôm nay tôi giới thiệu với các bạn một bài thơ Chiếc lá đầu tiên Em thấy không tất cả đã xa rồi Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế Hoa súng tím vào trong mắt lóng mê say Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước con ve tiên tri vô tâm báo trước có lẽ một người cũng bắt đầu yêu muốn nói bao nhiêu muốn khóc bao nhiêu lời hát đầu xin hát về trường cũ một lớp học bâng khuâng màu xanh rộp sân trường đêm rụng xuống trải vàng đêm nỗi nhớ đầu anh nhớ về em nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế bạn có nhớ trường nhớ lớp nhớ tên tôi có một nàng bạch tuyết các bạn ơi với lại bảy chú lùn rất quấy mời chú chứ nhìn xem Lúc ấy ôi những trận cười trong sáng đó lao sao Những chuyện năm nào Những chuyện năm nào Cứ xúc động Cứ xôn xao biết mấy Mùa hoa mơ Rồi đến mùa hoa phượng cháy Trên trán thầy Tóc chớ bạc thêm Thôi đã hết rồi Thời tím tóc trắng ngủ quên biết thời cầm dao khắc lăng nhăng trên bàn ghế cũ quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ hoa đã vàng hoa mướp của ta ơi em đã yêu anh anh đã xa rồi cây bàng hẹn hò chìa tay vậy mà anh nhớ quá mà chỉ lo ngoảnh lại không thấy trên sân trường chiếc lá học buổi đầu tiên xin hết ạ xin chào các bạn hẹn gặp các bạn vào video tới